đoạn đường về nhà họ ô liu dòng người vội vàng bước nhanh qua ngỡ con đấy sao chẳng thấy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 người vội vàng bước nhanh qua ngỡ con đấy sao chẳng thấy một ngày về biết nhỏ anh nghĩ đang làm thì phải có phải một điều gì đó em muốn che đậy quan tâm yêu thương không như xưa cảm giác mấy bạn đã thay